Vậy lý thuyết chúng ta như thế nào? Ok nhá, một là các em tập trung, đó là tính chất của hàm số y bằng ax bình với a khác không. Vậy hàm số y bằng ax bình với a khác không thì có tính chất như thế nào? Các em tập trung cho thầy. Thứ nhất, nếu a lớn không, em công nhận thầy với một giá trị thực a thuộc r mà khác không thì chỉ có hai trường hợp, một là a lớn không hai là A nhỏ hơn không Vậy A lớn không thì như thế nào? Các em tập trung cho thầy Các em chú ý nhé A lớn không là đồng biến khi x lớn hơn không Tức là hàm đồng biến khi x lớn hơn không Nghịch biến khi x nhỏ hơn không Y lớn hơn không với mọi giá trị x khác không Tức là nếu A lớn không này Thì Y lớn hơn không với mọi giá trị x khác không Và Y bằng không khi x bằng không các em chú ý nhé. Y bằng 0 khi X bằng 0. Để minh chứng cho điều, cho điều này thì các em tập trung lên đây cho thầy. Đây, giá trị nhỏ nhất của hàm số Y bằng Y bằng 0. Đó. Các em nhớ nhá, nếu A lớn 0 thì có 1, 2, 3, 4. Điều này các em cần phải nắm được. Thứ nhất, đồng biến, nghịch biến. Thứ hai, Y lớn 0 với mọi 3, Y bằng 0 khi X bằng 0. 4 là giá trị nhỏ nhất của thầy là Y bằng 0. Và nếu A nhỏ hơn 0 thì thế nào?